chỉ mà tôi kêu hỏi ra chỗ nào trại thỏ Chú chỉ vô rồi ờ, mà có ghế ăn giòn ghế nồi lai đâu mất biết này ông cũng coi đó còn có ừ. dạ để coi thử ờ, con có ờ, bao nhiêu ờ, ký đó 95 ngàn ký 95 ngàn ký Dạ Thế mua một nhỏ một lớn quá Nhỏ về nuôi trai Nhỏ có mua mua chặt dây dây cho còn Dạ Nhỏ còn chiều bú dài dài để mà còn chưa tắt mẹ mà ừ. giờ mua con lót là ăn thịt năm mua về nuôi ở đây có, có thịt đây. không hết cái dãy đây dạ. còn cái dãy đây tàu chỗ đây nó lên giờ tao nói dạ. ui con này sao nó nằm các bạn rồi? nó, nó có tọt nó có tọt hai chân nó chẳng hạn tọt à dạ. nó cũng đúng tọt như người mình này đó ừ. <laughs> đâu phải ra con nào cũng trộn dẹp hết ngoài. nó trộn đúng rồi còn nước uống đây này nước này là không có quanh đây này cũng quanh vậy ha chạy ờ, thỏ này bác tên gì hả bác ăn à? dạ Bị phú Bị phú à, phú Bị phú á ờ là trên mạng có hết trong mà đó dạ, là đúng rồi tìm trên mạng nè ừ. đúng, đúng, rồi, đúng. đúng đúng rồi đúng rồi đây giờ đầu tao mới ái chuồng đồ lại tao dẹp cái dãy kia tao à. bây giờ chuẩn bị con nhân rộng ra nó kiếm hết rồi đó cái con đây vô đây Ủa, hai con ờ, mấy con này ờ, nhốt chung nhân giống ờ, à, ờ, nhân này chọn ra ừ. một cặp như con cái một con đực con cái rồi nhiều nhốt riêng ra cho về nhốt phòng cho sống con đực phải trâu ra cho cái gì nấu. ừ. nó trâu có nó chịu nó chưa con gì to kìa không xuống lòng nhảy lên nữa con xuống nào hết rồi, không có vô nguồn nó mệt còn anh ngoài rồng. Đây rồi, ờ, thế đừng cho anh nói sao Anh nói mát nói Thế là có uh, rêu rồi không? Rêu ở đây Sao muốn à? Còn đây cám Dạ Này cho nó ăn rêu muốn hay rêu gì không? muốn còn đây cắt đây, đừng ừ. cắt đây Còn nó đây chưa ta chuồng Giờ giờ đó còn rác ở trên kia nó kỹ, giờ giờ giờ Nó kỹ vậy không phải em? Ừ nó để giỏi nó để nấu đây giỏi mà nấu đây theo con này. con này nó mũ mũ mũ qua lát à, nó qua lát chung nó rửa ừ. nó cứ để giỏi ra ngoài đó đây ừ để mấy để giỏi sao tám chín mười một mười hai cuốn còn kéo con là con nhất kéo con là nó nuôi điều con nhất để rồi cái sáng bắt mẹ bỏ vô cho bú ừ. để riêng ngay trường cho bú cho bú đi ờ thế nào Ồ. <laughs> Chéo này còn nắm được thuộc đó ui sao nó nhớ biết nhảy à? nhảy dạ cỏ đói nó còn lạ mình này nó nhảy với mày bắt mày nắm nó thôi nhảy cái gì rồi <laughs> thôi nhảy cái dạ, gì dạ, dạ. nhỏ mà không biết nhảy đập vô rối đập rối luôn đỡ gì mẹ nó không chạy đâu nhảy ghê đó nhảy thế nào ở đây có nhảy nó mà nó lạ tay mình này vô nó nhảy này. không thấy uh, chưa mở mắt mà nhảy chưa mở mắt nó mơ mà chưa còn lem diêm sao á? mười ngày chưa mở mắt mà máu đéo hồn đó lòng vậy nữa ờ, kìa máu đéo giờ xuống được tí nha dạ. ồ mấy con này tậu ghê quá à. con này nhìn tậu <laughs> đó à? mua về làm cảnh mấy <laughs> nhỏ nhỏ con con đem về con nuôi được không nuôi cảnh được không sống là nổi là cỡ cỡ nào con nuôi được nuôi cá nuôi đó. là cái cỏ phải này nó có cỏ đấy cỏ ừ. đấy phải cỏ như to dày cho dạ Dắt chứ mấy con này không không không, không được được cái đây còn bú mà ừ. còn bú hết á ừ, chịu ừ. rồi đó rồi còn bú hết á đây đây để rồi ghế đấy đi ghế đập máu đen nữa <laughs> đó vậy đó đây là là, là là bây giờ lần nào là khi nào nó nó nó nó được như cái con này mấy con nhỏ nhỏ nhảy nhảy không hay con do mười mấy ngày rồi ạ ừ. mười mấy ngày vô được con lớn nhanh chứ một tháng là coi như như tết chuồng được con ừ. hai tháng sau nữa là bán có thịt hai tháng là bán được ba tháng nó dúng y mấy con chuột con á mọi đêm đấy này đang để đeo, đeo cho này, nó này mọi chưa thấy nó đĩa nó bú trong cái cuốn nhau mà ra nó nắp cái ruột này tôi mò dưới vào bú ăn à. ừ. ừ là bú mình thả vô bú xong mình bắt lên ờ chắc mẹ bỏ đây cho bú nghỉ cho bú lần ngon không ừ. sáng ừ. nghỉ cho bú xong rồi chắc mẹ ra đó cho bú là cái gì hỏi luôn rồi này các mẹ ra đó vậy bú các mẹ bón đây họ dạ. bú còn là nấu mà nhốt đây là bắt mẹ bón ở đây còn đấy có ba con hôm nó nó, nó, nó nhảy nó để bằng bìm nữa cũng thấy cái nó nó hết còn là ba con. Đồ nó là kẹt lấy cướp cái xe lớn nữa đâu. Biển lòng mấy chục nái lượt vậy ra. Là cỡ đây ờ, mua về nuôi được. Ừ. Cỡ đây được này, có ba con đây được này. Bao chưa được đâu. Chưa còn chết liền, bắt giờ cách bữa bữa sau cũng có sữa chết Nó còn cú này. Một tháng là Thôi rồi, mà ờ. một tháng cách này con ra chưa bán được Nó phải 45 ngày chưa bán được nó ra nó ăn mạnh với bán chứ đầu quay bán một giờ cho chết mất tiền ăn nó chưa ăn ừ. chưa ăn bị tật nhiều không bị tật ờ, cái cái tay ừ, dạ. nó tật cái tay chết nào không mấy con đấy là vô nháy nháy nháy cho bốn điều chứ con làm thế mình tới đây mình trống đi đâu không mẹ đây không Ừ. cho làm dấu này nè, còn không chơi này nè, bị lỡ mấy người bị lỡ lỡ mũi ờ, Đâu. <laughs> bị tật nhiều ghê không à? hả chín chín chục ngàn ký chín mươi lăm ngàn ký chín mươi lăm ngàn ký <laughs> còn con à, hai ký hai ký rưỡi gì đấy nó bây giờ loại phi máy nó có nhiều lắm không ngon ờ, được giờ mua mua loại kia là mua ăn chặt này cây chai ấy dạ giờ nuôi giờ nó lớn nó đi dạ được ạ chạy ra mà có nghe không hông không đâu không đâu ờ à, thì không tự do mình cho đồ mẹ tao đố cát ở dưới tao đố lớp phần bò ừ. tao mua trùng quớt để cho nó ăn này nè trùng à, trùng trùng ừ, cho nó ăn nó hí hết ba con ra nhưng con này tầm ờ, ký hơn ký hơn ký ký mấy đâu mà còn coi cặp nào ông nhà chỉ lượng cặp hơn con được con cái gì coi gì ừ coi cặp đấy cặp nào đấy còn ngon ý xèo thì xèo bên rabbit cái này nó có mà cỏ lũ này nó nho nhỏ nó buồn biết bao nhiêu mà đâu có ra được thì đầu đây dọn chuột dọn trại đó làm đây thì nó đặt lòng bắt đầu lại hết cho hầu cái lòng Ui. Ủa sao thỏ nó có con mắt đỏ, con mắt đen không? Ờ, đúng rồi, mắt đỏ, mắt đen Ừ Làm cũng làm thế nào? Té ra không vậy là con con cắn con đen, con làm có đủ hết lại cho. Rồi, có Rồi, giờ thích cặp nào? lấy đồ ăn thôi nó bị tật lựa cặp nào đừng bị tật á không để sinh ra nó bị không khi bắt nó là bắt chỗ đây nha dạ. không có chết lộ tay nên nó niếng tay hết nha xét ngang đó dạ. ừ. ngang rồi muốn lật ngứa nó lên là coi dài đây là cái cụm nó đây <laughs> dùng giấy Được rồi chưa? Tôi chỉ vậy nha Coi <laughs> từ đây cũng cái Ờ, được rồi Còn đây cái cũng phải được cái Kiếm cũng được Còn đèn lá cái dứt <laughs> Mày nhấp con Ui dồi bên này chỗ lỗ ra nó nhọn nhọn là con đực mà nó nó cái lỗ thu hút vào cái để mua gì ở đâu đây ừ. dạ mua gì vũng tàu nè con á ừ. con ở hội an mà đâu vũng tàu ở nào hội an á ừ. Mỹ lên ui sao con lên ra sao đúng nhà luôn á con nên tự nhiên ra kia hỏi kêu đó ở đây con còn nó muốn gì bữa ấy con ở đầu thì trước lên nó muốn gì nó muốn mình lưỡng ra là sao muốn mua một con một này ừ. ở giờ nó tống nó ôm nó ngủ <laughs> dạ, mua dạ, rồi, rồi có mua không không không nó chưa cái con nó chưa có chồng nó nó không mình mua con con Yeah. <laughs> cái này ôm ờ, ôm ôm nó nhảy ra ờ. chú bỏ cái cái lòng này mình xách về chứ còn đây con đực tôi biết còn này em nhúng nước ướt còn cổ đây <laughs> còn đây đẹp này được đây đẹp này ừ. về nó cho nước nó khô lắm sao đâu con này tầm bao nhiêu cân từ à? máy này mấy quý mấy thì rưỡi đô lại đó rồi dạ. con còn khá lớn này nuôi ờ, nuôi đồ rồi ờ, ờ, chừng pháo cứu sao anh rau là cắt rồi giờ bỏ heo héo cái đừng cho ăn từ lắm nha con dạ. mà cho ăn ít tí thôi con là chừng ngày ngày ngày ngày cho ăn uh, lần không sáng cho nó ăn chút cám ừ chịu cám ăn một cái câu con có quen có ăn nhiều đâu ăn nhiều nữa bố ừ. bụng dạ. mất đó ừ. bụng dạ đâu rồi chừng pháo sao ờ, chừng pháo sao ờ, à. là là cho nó pháo à dạ đây cũng được rồi mồi mồi cũng được mốt bữa ông nuôi uh, thỏ này ờ, được uh, nhiêu năm không ừ. ông nuôi thỏ này lâu chưa ừ. mấy năm à bán con còn con, con ừ. đó là còn ờ, lùi thìm nó lớn nó ra năm còn lớn nữa mà okay. mì mắt đen nè đực mắt đen à? dạ. đực mắt đen còn cái là mắt đỏ con kia còn cỡ ba chục hơn nữa chứ không Ý. khô ừ. tiền ừ. gớm mì luôn tay nuôi rồi đem bón chồn luôn ấy còn con nó nó nó còn à, nó mua hết rồi cho mà không bán đỡ nuôi cha ở không có nuôi chim nữa đâu bà kia ai ừ. đã ở cái bắt món gió không từ từ kêu dạ có ba ký các cái chọn dịch luôn một cái lùa thì chọn cho không cầu vô nhà bữa luôn nó chết không mà Đầu, bữa nào bị, bị anh em bị là bị dắt thử nó nói theo không? dạ rồi nói cho tôi tôi gia đình cái gì cũng xuống rồi cũng xuống rồi dạ dạ lý ra cho rồi quá tiền công tung hiểu được rồi cái tay cái giờ nó nhiều điều ở nhà đi em dạ dạ ờ, dạ cảm ơn ờ, chú ờ. hai con bây giờ nó còn nhón cuối cùng anh cho nó ăn cho nó mạnh ừ coi gió vô <laughs> bảy lạng nhé năm lạng năm lạng nhỏ hơn năm lạng xéo lạng gồm ờ, ờ, hai cái bảy đúng không đúng không Ủa, cái này là cái gì ừ. dạ hai cái bảy đang gì đây hả nhà ông ờ, chơi ờ, cây cảnh nhiều á 95 ngàn ký Dạ yeah. Hai con gửi cha rồi mua cho sao bán cỏ tao tiếc <laughs> Nhanh lắm <laughs> <laughs> giờ nếu mà mua được con nhỏ thì con mua luôn về cho về ôm trai ai <laughs> biết được thấy anh cũng tạo đúng không chưa ăn thịt thỏ không? không này còn lại ngồi xe đưa ba lô để trước á rồi rồi ngồi xe dự bốn ngoái rồi này là thôn ờ, Nam Tượng xã Nhân tăng thị xã An Nhơn bạn bây giờ mình mò tới nhà chú mua thỏ tính mua ăn mà thôi hơi tàu quá Ừ. con này nó lay được lay phi ừ